Xin chào, chào à, tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một ứng dụng chỉnh sửa ảnh đó là G Mini với phiên bản Pro nha các bạn Mình cũng được nhiều bạn khác chia sẻ, nay mình chia sẻ lại cho những bạn nào chưa biết, bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua cho mình ngay các bạn Rồi, ứng dụng G Mini phiên bản Pro này mình sẽ để dưới phần mô tả để cho các bạn sử dụng ha Bây giờ mình sẽ vào ứng dụng G Mini để mình test nha các bạn đây đây là giao diện của nó cũng rất là đơn giản nha các bạn rồi đây là mình cũng ờ, có để một bức ảnh ờ, để mình test nha các bạn đây ở đây nó có hiện nhiều kết quả và nâng cao ở phiên bản mình tải trên cửa hàng Setlay á là nhiều kết quả này mình phải xem quảng cáo mới vào được còn chữ nâng cao này tức là mình phải đăng ký phiên bản rồi mới vào được nha các bạn bây giờ mình sẽ ấn vào chữ nâng cao nè các bạn đợi một tí xíu cho nó lót cái hình ảnh mình nghe các bạn rồi cái phần nâng cao này đã được mở ra nghe các bạn ở đây nó có là anime màu làm đẹp khuôn mặt và trình chỉnh nền đây mình sẽ vào một cái à, chỗ màu nghe các bạn rồi các bạn à, tham khảo nè ở à, phiên bản trên cái hàng Play á nó chỉ có hai hoặc là ba gì thôi cái ờ, hiệu ứng màu nè còn ở đây nó có ờ, đến 8 lần nghe các bạn tức là nó mở ờ, toàn bộ những cái chức năng trên cái ứng dụng Rì Mini này luôn ha mình chỉ test một cái đơn giản cho các bạn cùng tham khảo các bạn có thể tải về trên cái phần mô tả của video rồi các bạn có thể trải nghiệm nha các bạn rồi ha hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình xin chào